Mình sắp được đi du lịch cùng người ấy rồi Khổ ghê Không làm mà đòi có ăn, ăn đầu quậy Rồi mà vẫn không khỏi Ủa? Gì đó? Địt mẹ mày, thằng danh con này Bạn sức đề kháng kém là do ừ, bánh ai Mình đã tìm thấy bạn Sophia à? Nhất nhất Với thuốc à, vương liệm này, vương thuốc các kiểu này Kháng suýt B1 Rát và vitamin C giúp giảm nhanh và mạnh mẽ triệu chứng cảm cúm mà không gây buồn ngủ thịt của mình thật tuyệt Bạn mua có 500 nghìn một viên để khá là cao hơn đi Bạn kiên cương à Cho nghỉ mẹ một đi Sophia Nhất nhất sự lựa chọn của tôi Ôi bạn ơi